alo alo à vâng xin kính chào tất cả quý vị và các bạn xin kính chào tất cả mọi người à, chào mừng tất cả anh bạn bè quay trở lại với kênh đánh sập kiểu lô 6886 lộc phát phát lộc của chúng tôi trong à, buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé buổi tối uh, thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020 thì uh, lời nói đầu tiên cho kênh gửi tới lời chào lời chúc tất cả anh em Chúc tất cả bạn bè đã và đang đồng hành xem video của kênh có một buổi tối vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, bên người thân yêu của mình các bạn nhé. Hiện tại bây giờ đã là 18 giờ 40 phút thì à, trước màn nhỏ của anh em và các bạn giải biệt năm số đã về có dạng 69550. Càng năm độc thủ đề 50 chạm của nó chạm 5 và chạm 0 tuột là tổng năm các bạn nhé. Còn về phần lô tô của ngày hôm nay tương đối nổ đồng đều, đặc biệt hôm nay đầu 7 có con 71 nổ 3 nháy ngày hôm qua con 03 thì ngày hôm nay 71 nổ 3 nhé các bạn nhé và một cặp rất trên rực rỡ đó là cặp 18 và 81 nổ 4 nháy luôn các bạn này 18 81 nổ 4 nháy các bạn nhé 50 nổ 2 nháy các bạn này 61 2 nháy lô 2 nháy hôm nay khá khá là nhiều các bạn nhé đấy còn uh, kép bằng của ngày hôm nay thì có 99 <coughs> hôm nay thì có duy nhất con 99 kép bằng ngày hôm nay các bạn nhé ok chị ạ à, thì về đội kinh cũng là điểm qua cái kết quả mà đồng điểm số đã cho ra cách đây 10 phút các bạn nhé còn như thường lệ dù được ăn được thắng được thua chúng tôi luôn luôn luôn công khai luôn luôn minh bạch luôn luôn được đưa anh em vào những cái con số thật chuẩn xác chính xác mà hôm qua chúng tôi chốt cho anh em chơi trong ngày hôm nay các bạn nhé hôm qua chúng tôi chốt cho anh em là độc thủ 99 song thủ 0440 à, chạm đề cứng là chạm 45 thì tất cả anh em chúng ta điểm qua các bạn nhé Chúng ta điểm qua các bạn nhé. Ok chưa? Độc thủ 99, song thủ 0440 chạm đề cứng là chạm 4 và chạm 5 thì anh em xem kết quả. Độc thủ 99 thì nó về cho chúng ta. Đây các bạn nhé, độc thủ 99 thì nó nằm cho chúng ta ngay ở giải 3.3 đã đưa anh em vào bến 10 phút đến với tình tình yêu thương. Song thủ thì 0440 à, thì chúng ta không được ăn, đầu không thì có 0203 nó là về 04. Nó không về các bạn các bạn nhé đầu 4 cũng vậy 45 46 49 chạm đề cứng là chạm 45 thì ngày hôm nay chúng ta đã ăn được chạm 5 tiếp tục hai ngày ăn thông về phần cầu lô và cầu đề các bạn nhé đại đại thắng đại đại chiến ở trên video các bạn nhé đấy chạm đề cứng là chạm 45 thì hôm qua mình nói tất cả mọi người và ăn được con độc thủ là con 99 nữa các bạn nhé ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng mọi mặt các bạn nhé chúng ta đã chiến thắng ở mọi mặt các bạn nhé đấy À, còn à, ở trên à, Zalo à, cầu kín của chúng tôi thì à, 0385 54566 thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã chiến thắng con đồng thủ lô con 99 cũng như trên video các bạn nhé. Còn là chúng tôi đã nói anh em bạn bè rồi thì à, bí cầu luận số thua tha nợ nân thì muốn à, cửa cao cầu kín thì nhân danh kết bạn vào số điện thoại của chúng tôi sẽ được vào bơ à, 0385545656 thì chúng tôi có thu phí sau cũng như à, thu phí tuần các bạn nhé thu phí tuần thì chúng tôi thu phí trước còn uh, phí ngày thì chúng tôi thu phí sau các bạn nhé Tất cả anh em thua tha nợ thân Muốn uy tín, muốn được vào mơ Thì anh em hãy nhanh tay kết bạn Zalo cầu kín 0385 545 để được vào mơ các bạn nhé Rồi Và để đến vào đốt số cho anh em chơi vào ngày mai Ngày 25 tháng 4 Ngày thứ bảy các bạn nhé Thì kênh sẽ đưa anh em những con số chuẩn xác Những con số hay Để chốt cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai Tất cả anh em, tất cả bạn bè kết trùng Thế anh em vào không kết không trùng thì không nên vào hãy dừng ở mức tham khảo các bạn nhé 50 điểm 20 điểm 50 điểm thì chơi chơi đến video còn chơi to đánh lớn thì nhanh tay kết bạn vào Zalo để được quá bờ các bạn nhé rồi thì um, phần chốt số cho em chơi vào ngày mai thì chúng tôi sẽ đưa đến những con số thật chính chính xác cho anh em xong thủ lô vào ngày mai thì chúng tôi sẽ bắt cho anh em đó là cặp 53 và 35 đó là cặp à, xong thủ lô đó là 53 và 35 đó là xong thủ lô các bạn nhé còn à, về phần à, độc thủ lô ngày mai độc thủ lô ngày mai thì chúng tôi sẽ muốn bắt cho anh em đó là độc thủ lô con 36 à, các bạn nhé độc thủ lô ngày mai sẽ là con 36 song thủ ngày mai sẽ là 5335 chạm đề cứng ngày mai chạm đề cứng ngày mai thì tiếp tục đường cầu thì chúng tôi sẽ bắt cho anh em chạm đề đó là chạm 8 và chạm 9 cho anh em chơi tham khảo các bạn nhé 89 là cho anh em chơi tham khảo vào ngày mai chạm đề Đấy, kết anh em vào không kết không trùng thì không nên vào ok chưa thì uh, à, kênh sẽ điểm qua cái kết quả chốt số cho anh em vào ngày mai ngày uh, à, 25 tháng 4 trên uh, cầu kín cũng như trên uh, kênh đánh sập kiểu lô 6886 lộc phát văn lộc của chúng tôi độc thủ 36 song thủ 5335 chạm đề cứng chạm 8 và chạm 9 đấy và chúng tôi muốn nói anh em một điều nữa anh em uh, xem video thì đừng quên hãy gõ qua kênh đánh sập kiểu lô 6886 các bạn nhé Gộ qua kênh đánh sập kiểu lô 6886 Đây là cái giao diện chính của kênh mình Đây là giao diện chính của kênh mình Là kênh đã có 4.400 à, à, người đăng ký Và một cái kênh ở dưới này nữa đã có 746 người đăng ký Anh em hãy đăng ký kênh và nhấn biểu tượng chuông hai vạch ở đây các bạn nhé còn hai cái kênh phụ của mình bên dưới đó là một cái kênh đánh sập chủ lô tứ quý 6 cũng như đánh sập chủ lô là đã có 29 người đăng ký ở đây. Ưu tiên cho anh em hãy đăng ký kênh 29 người đăng ký ở đây. Hay xem video thì cho kênh một nút like một nút like, một nút đăng ký và nhấn biểu tượng chuông hay vạch các bạn nhé để sao để kênh lên video thì anh em tiện theo dõi mỗi ngày để phòng trường hợp kênh chính mình bị đánh thì còn kênh phụ và đây là kênh đánh sập chuyển lô tứ sáu của mình mình vẫn làm dự phòng các bạn nhé ok chưa à, và mong rằng anh em xem thì anh em luôn ủng hộ kênh luôn luôn đón nhận tình cảm của chúng tôi dành cho anh em và anh em dành cho kênh các bạn nhé Đấy, khá là tương bình và khá dự trong uh, hai ngày uh, đầu tháng mới đầu tháng tư ngày mùng 1 và ngày mùng 2 thì hiện tại bây giờ đã có 517 người xem và 36 lượt like mong rằng anh em hãy like thật nhiều like cho kênh một nút like một comment bình luận ở dưới đây một comment bình luận ở dưới đây còn những cái spam những cái spam ảo mà có số điện thoại ở dưới này không ghi bình luận thì không phải là không phải là Zalo của mình các bạn nhé còn Zalo của mình là 0385545656 các bạn nhé bí cầu lật số thua ta nợ đần thì nhanh tay các bạn để được vào bờ còn anh em chơi to chơi nhỏ chơi bé văn nghệ trà đá thì anh em hãy lấy mình đeo các bạn nhé thì um, cuối video kinh chúc cho anh em một buổi tối vui vẻ đầm ấm hạnh phúc bên gia đình bên người thân yêu chúc cho Việt Nam uh, sẽ uh, đẩy lùi được cả bệnh dịch uh, Covid 19 ở uh, Việt Nam mình uh, có một cái sức khỏe dồi dào đấy để chúng ta có một cái công việc à, thật là may mắn thật là son sẻ à, những ai đi buôn bán thì thành công những ai à, đi làm công nhân thì mạnh khỏe à, tốt đẹp các bạn nhé rồi chúng tôi xin phép dừng video tại đây mong rằng anh em like và chia sẻ hộ kênh xin chào và xin chào